à, các bạn rồi sau khi mình à, mình à, mua mình mua cái à, mua fan mua cái mua fan à, chia mua fan chia hai à. giá nó 320 của John Awa này các bạn thấy không Đấy. rồi à, lúc trước mình có mua một cái à, bình CO2 bình CO2 bình sắt bình sắt nhưng mà mua uh, quanh quanh quanh à, mua fan nè van mua fan à, rồi van à, inox luôn nè đó van inox thì sau khi mình thiết kế cái bể này thì mình chia làm hai mình chia làm hai để mình à, xài được hai hai bên đó cái nó cũng dễ gắn thôi các bạn các bạn gắn vừa đúng ờ, đúng như vừa cứng tay thôi nha vừa đủ độ cứng thôi xin nhắc lại vừa đủ độ cứng là các bạn có thể là ờ, các bạn trước khi các bạn gắn vô đây các bạn các bạn gắn cái ống này nè vô cái này trước vô ngoài á mà vô ngoài trước xong rồi các bạn lắp vô đây thì nó sẽ hay hơn hay hơn là các bạn dặn dặn có khi nó đứt cái bể đứt cái cái, cái cổ này à. rồi à, khi mà mình ta bán cho mình cái van chia đó thì các bạn thấy à, ở đây nó có một cái nắp đậy này các bạn đó nó có đậy bên đây có đậy nhưng mình đã tháo ra rồi mình gắn cái ờ, cái điếm giọt vào đó, đó ờ, thấy không cái nắp đậy thì trong nắp đậy này nó có là nó có sẵn cái cái cái cái cái ron luôn nè các bạn thấy cái ron không đó đó thì à, mỗi một cái mỗi một cái điểm giọt họ sẽ cho mình một cái ron à, khi mà cái ron nó hết đó à, trụng thì mình gắn vô đây à. thì ở đây mình mua cái bu fan của bên à, John Awa thì người ta cho thường thường là người ta cho theo cái à, cái này để mình khi mà mình cần để mình khi mà sau này nó nó bị nó bị hết đó mình tháo ra đó có nhiều chỗ người ta không có đó các bạn xem là các bạn coi các bạn có không à, mình mình xin được cái này mình xin theo đó mình xin theo thôi tại à, tại vì zone qua lúc đó là à, mới mở mới khai trương thì à, người ta có bán heo còn không có thì thôi thường thường thì anh em lấy mô lết lấy cái mô lết dặn không à còn cái này là đúng của nó luôn nè đúng của hãng hãng cho làm theo đúng của hãng luôn các bạn đấy bây giờ mình sẽ chia ra chia ra này mình lắp xong rồi bây giờ mình sẽ chia ra một bình 3 kg như vậy nếu mà xài cho bể 80 mà một giây một giọt thì khoảng một năm à, nếu mà, mà nếu mà tính ra xíu xài hai bể hai bể thì à, một năm một năm một năm hết thì này nếu mà xài hai bể thì khoảng chừng 8 à, tháng hoặc 6 tháng 8 tháng hoặc 6 tháng hết 6 tháng hết ở đây cái dịch vụ là dịch vụ của bạn này là dịch vụ của shop này là cái việc hết rồi đem nguyên cái bình này ra nếu mà sợ mình sợ mở nguyên cái cái khớp này á nó bị hư á bị xì bị hư ron á thì mình đem nguyên cái bình này ra thì bên kia bên shop ta có hỗ trợ người ta sẽ hỗ trợ gắn cái van này vô cho mình lại mở bình mở van này ra gắn vô van vô lại rồi mình đem cái bình à, mới về thì giá trăm rưỡi nếu mình mua của shop này còn à, mình không mua của shop này thì mình tự à, mình tự mua sáu trăm rưỡi mua cái bình không sáu trăm rưỡi chục ngàn thì khi mà hết bình nữa thì một trăm rưỡi shop này người ta ưu đãi như vậy tại mình mua đồ của người ta thì người ta ưu đãi với mình như vậy còn mình không mua thì bắt buộc mình phải mua một cái bình mới đó bắt buộc mình phải mua bình mới cái chuyện nó đương nhiên thôi mỗi một cái shop thì à, mỗi một cái shop mỗi cái dịch vụ khác nhau các bạn đừng có suy nghĩ shop này nó vậy shop kia nó sẽ đừng có làm gì công nghiệp người ta người ta còn có sống nữa nghe các bạn mỗi một cái shop còn có cái cái, cái dịch vụ sống đừng có nói bậy nó bạ nữa tội nghiệp à, mình có nói nói mình nói là nói trên cái video này cho các bạn biết ở ờ, à, shop này nó như vậy shop kia nó như kia chứ không phải là tôi nói tôi ờ, shop này bộ shop này cho tôi tiền hay gì mà tôi đi uh, review không có không có tiền bạc gì chứ không có tiền ở đây nó có tôi không có thầy tiền của ai hết trơn không lấy tiền của bất cứ ai hết trơn ờ tôi có tiền thì tôi mua à, của anh này giá nó như vậy của anh kia giá nó như kia chứ tôi không có nói từ đó giờ tôi ít có khi nào mà tôi nói ở ờ, shop này bán đồ mắt shop kia bán đồ mắt không có các bạn xem video của mình đó các bạn biết chỗ nào tôi mua của anh nào ở ờ, gần chỗ nào chỗ này nên mua tôi mua phụ kiện của anh này giá nó như vậy, chỗ kia mua phụ kiện của anh kia giá nó như kia thì tôi nói giá gì thôi bạn thích với bạn mua ủng hộ người ta tội nghiệp còn á không phải chữ tội nghiệp tôi tội nghiệp tội nghiệp của tôi thôi nha còn các bạn thích những bạn muốn nói gì nói đó tôi sợ nói đây bất công có chuyện à, rồi ha rồi bắt đầu không có dài dòng nữa bây giờ tới cái khâu là mình lắp này cho nó đầy đủ sau tới ờ, lắp thêm cái lọc kia vô à. đó, ở đây à, mình mua ống mũ các bạn 4 x 6 mm đó, ống này là mình sử dụng cho ống à, CO2 của mình tất cả những cái à, ống CO2 á, thì mình phải à, cố gắng bỏ tiền ra mình mua một cái ống mũ các bạn thấy ống mũ của mình không đó. Đấy, cái ống à, ống oxy nè các bạn thường hay kêu là ống oxy các bạn đừng có mua ống để tiền của người Việt Nam ống rẻ tiền của Việt Nam mình chứ mình bỏ tiền ra chút xíu mình mua cái ống này nó nó im nó ok hơn ở đây mình ờ, mình có hai bình hả mình mua mắc lắm cái một mét dây này tới là 10 ngàn hay 15 ngàn gì đó 20 ngàn gì đó tôi không biết nữa nhưng mà hồi đó hình như mua là một mét là hai hai chục ngàn đó nó mắc lắm nhưng mà mình xài ok luôn các bạn xài giống như là nó đã lắm các bạn xài đi các bạn sướng xài ok rồi sau khi à, mình đã lắp xong à, mình bắt đầu mình cho nước vô cái nước vô ở đây mình mua cái ống xi lanh năm để mình cho vô thì à, mình canh lượng nước nếu các bạn không có không có không có thích cái loại mà này không có tiền không muốn mua cái ống xi lanh đó thì thì các bạn à, có thể lấy ống nút các bạn chấm vô bạn làm thôi đó, đây là một ống vậy là 5 năm đó ống gì 5 năm thôi đó mình cho nhiều thôi đừng cho nhiều quá vừa đủ thì 5 cc một ống như vậy nó nồng khoảng 5 cc 5 cc nước nước này là nước lọc chứ không phải nước máy các bạn các bạn lấy nước máy là nó sẽ bị đóng cặn đó à, bên này là mình lấy nước lọc à, có nhiều bạn là chơi nước dầu ăn mình thấy dầu ăn có nhiều người nói vào ăn nó đi hơi nhưng mà nó sẽ đi ngược vô trong đi ngược vô trong cái hồ á nó lon lon cái hồ cho các bạn thấy này mà mình chơi là mình chơi nước lọc nước lọc các bạn nước lọc mình uống á các bạn bỏ tiền ra các bạn mua một chai la vi thôi đủ xài rồi một chai la vi thôi là đủ đủ đủ xài cho một mấy tháng luôn có khi mấy tháng trời đây là ngày thứ à, hai mình đã rút nước ra mình rút nước ra rồi sau đó mình thêm mình thêm một mớ mình mua thêm 4 kg nữa 4 4 kg 4 kg đất Đấy, 4 kg đất gen xanh tổng cộng là 12 kg tổng cộng là mình vô khoảng chừng mình còn khoảng chừng có ờ, nửa ký à nửa ký đất à thì mình vô là khoảng tổng cộng gần 13 kg rưỡi đó, đó. 13 kg rưỡi đất gen xanh các bạn thấy đó, à, mình à, mình đã vô rấy bắt đầu mình tới công đoạn là mình sẽ trồng à, chân rau ngọc chai rồi mình mình sẽ cắt để cắt một số cây bên đây các bạn thấy mình để mình để cây này để mình để mình à, mình cắt mình cắt cây một số cây bên đây qua à, số cây bên đây và mình cắm bên đây đấy và có thêm à, là liễu ấy rồi xin lỗi xin dương sĩ dương sĩ xương sĩ ráy chân trâu ngọc trai với à, cây à, hồi này mình chơi như vậy à, rồi mình xài đèn slim Odyssey slim dùng cho hồ 80 à, cũng được à, từ 80 đổ lại 60 đến 80 à. Odyssey slim đây à, mình không có vốn vốn mình không có nặng cho nên là à, mình vẫn xài Odyssey Slim cây đề này khoảng chừng à, hơn 600 ngàn Đó, hơn 600 ngàn thôi nó vốn nặng thì đèn nó màu nó đẹp hơn vốn nhẹ nhẹ thì mình quấn đèn này mình để à, mình để đèn cao mình để đèn cao à, biết cao, cao được bao nhiêu đây để mình lấy này cao được khoảng 10 12 cm khoảng 13 cm các bạn 13 cm 13 cm các bạn thường thường là mình đẩy 10 cm thôi nhưng mà mình thích cao cho nên mình quánh 13 13 cm để giảm tại vì quá nóng thời tiết hiện nay rất là nóng mà cái chỗ cái chỗ mình chơi á nó nó nó cái chỗ mình à, chơi mấy mấy mấy, mấy cá này á thì cái chỗ mình nó bụi thứ nhất là bụi thứ hai là chim đó. rồi à, thứ ba là thứ ba là mùa thứ ba là nóng cho nên là mình sẽ um, cải đam mê mà mình không có xây được cái cái phòng lạnh cho nên mình làm như vậy các bạn rồi ha các bạn theo dõi video tiếp nha rồi các bạn sau khi các bạn thấy là mình đã làm được mình đã làm được khoảng chừng 2 tiếng tổng cộng thời gian mình làm xích up cắt cây tỉa rồi buộc giá thể buộc vô trong cái giá thể rồi để nó, nó mới chìm rồi à, cắm làm cắm chăn trâu rồi tỉa uh, uh, súng tiger rồi tỉa uh, cây đó rồi tỉa quẩy ốc đỏ rồi là tỉa thêm cây cây đó rồi mấy cái này Đấy. thì uh, tầm 3 tiếng Đấy. rồi lắp lắp lọc uh, lắp lọc vô lắp lọc vô rồi uh, làm Đấy tấm lọc vô rồi à, gắn thêm lọc gắn thêm quạt rồi à, gắn thêm thiết bị hẹn giờ à. thì cái bể này thì mình sẽ đánh 6 tiếng một ngày mình đánh nó so đèn 6 tiếng thì sáng là à, sáng mình đánh 3 à, tiếng chiều mình đánh 3 tiếng tổng cộng 6 tiếng rồi à, ngày mai mình sẽ thay 50 phần trăm nước tại vì ờ, dưỡng trong nền nó còn nhiều lắm các bạn các bạn phải thay để mà nó bị ờ, nó sẽ bị ờ, riêu riêu say hâm hại lắm thì mình cố gắng một tuần lễ các bạn cố gắng một tuần lễ các bạn thay thay năm 50 phần trăm nước thì nó hơi nhiều á mình thay khoảng chừng thùng phi à đó. thùng nước thì khoảng chừng 25 lít thôi 25 lít nước thì khoảng chừng 20 đến 30 phần trăm thôi thì thấy cũng ổn rồi, rồi sáng mơi mình mới chăm một ờ, một nắp một nắp extra ờ, đúng không mấy anh à, extra ờ, rồi để làm trong nước rồi sau đó thì mình ngày mai thì mình sẽ chăm thêm chai nước số 1 à, của mấy em thủy sinh để mà là dùng cho những cây mới trồng Đấy. rồi à, sau khi à, một tháng rồi thì mình không chăm chai số 1 nữa thì mình chăm chai số 2 Đấy. Rồi khi một tháng cây ra là hoàn toàn đất đầy đủ mình trong thay số 2 mình có nhắc lại nhắc đi nhắc lại nhiều lần cái cách mình làm thì cái bể này thì mình tính ngày mai thì mình sẽ tính cho các bạn biết cái tối nay về mình nghỉ ngơi mai mốt mình làm video hay mình sẽ tính với các bạn hay để các bạn có thể là các bạn tự làm ở nhà rồi mình chia sẻ với bạn bè